mình review về ờ, cái video này để xem để cả nhà cập nhật thông tin cũng như là có một à, cái nhìn nhận và cũng có gọi là xem video của mình thì thấy được những cái bộ mạch mới cũng như là lốp áo mới của dự án Victory à, như cái nhà thái đây hiện tại thì à, dự án Victory đã có cổng ở khu nhà ở Tân Lập Victory bên cạnh đó thì trên trục đường DT 746 đã có hệ thống là đèn đường đó là đèn xanh đèn đó thì à, tầm khoảng à, 1 đến 2 năm nữa đường đô tô 46 này sẽ được mở rộng ra thành 6 làn xe và có bờ rộng là 54 mét Và như cả nhà thấy đây hiện tại thì cái dự án Victory này thì à, rất là đẹp. Bởi vì sao ạ? Ở phía trước này của mình nó có một cái mảng xanh đã được trồng giống như một công viên ạ. À. Như cả nhà thấy đúng không ạ? À? Giống như công viên và bên này cũng vậy cống rất là lớn cống là cái trục đường chính đường bố rất là lớn nha cả nhà xong có là nếu cả nhà nhìn thấy là nếu mà đường này mà bao nhiêu mét à rồi cả nhà hãy đi theo chân mình cả nhà hãy theo chân mình đi uh, một vòng vào dự án Victory để mà chúng ta thấy được là dự án Victory được xây dựng như thế nào à, hãy theo chân mình uh, đi một vòng bên trong dự án mà chúng ta sẽ cảm nhận được dự án đẹp như thế nào ạ à? thì bây giờ mình sẽ đi theo trục đường đó là đường số 1 và việc đầu tiên là mình sẽ đi đến cái căn nhà mà hiện tại chủ đầu tư đã đưa xây dựng là hai căn hai căn nhà đã đưa, đang được xây dựng đây đại khách hàng nào đã mua tại dự án Victory mà muốn ra sản phẩm cũng như là muốn bán lại thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0903 379 à, với à, giá hợp lý nhất thì mình sẽ đảm bảo là ra được hàng cho tất cả những khách hàng nha với giá đảm bảo cho tất cả nhà ở đây là trục đường thứ 4 hiện tại trên trục đường thứ 4 này thì có một căn nhà đang được xây dựng đây và công nhân sẽ xây dựng à, xong căn nhà này là căn nhà mẫu của chủ đầu tư và chúng ta sẽ xây dựng tiếp 5 căn nhà tiếp theo cho những khách hàng mà may mắn trúng thưởng dự án Victory theo trục đường số 4 này thì à, rất là đẹp sau này đèn đường được bật lên và hệ thống đèn à, giao thông nhanh ngã tư đèn xanh đèn đỏ công viên cũng như là mảng xanh ở phía trước thì à, dự án Victory là một trong những dự án mà quyết định cũng như là tầm nhìn của khu vực Bắc Tân Yên cũng như là khu vực Tân Lập và mình rất là may mắn thì trong dự án này cũng có rất ờ, nhiều khách hàng tin tưởng và chọn lựa cho mình một ờ, vị trí tốt nhất và mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà nhờ vào những video sau hẹn gặp lại cả nhà vào những video uh, sau đó mình cập nhật về dự án này cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like đăng ký kênh và chia sẻ cho mình ạ à. xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ à.